Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì ờ, vừa rồi anh em biết rồi ờ, tất cả những cái sân chơi của anh em ấy thì anh em không thể nào anh em mang bát đĩa hay quân hột vào trong những cái sân chơi đấy thì đến video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái món đồ gần như là độ chính xác của nó là tuyệt đối 100 trăm để anh em áp dụng vào những cái sân chơi hoàn toàn của người ta trong khi đó anh em không cần phải mang nắp đĩa quân hột vào trong những sân chơi thì anh em chú ý là theo dõi qua video thì tôi sẽ cắt luôn về cái bộ đồ này để cho anh em xem nó có phù hợp với những sân chơi của anh em hay không thì đây là những cái bộ hột hoàn toàn bình thường thì à, tôi sẽ thử cho anh em đây tôi sẽ thử nước muối cho anh em này anh em nhìn không nước muối nổi hoàn toàn này và bây giờ tôi sẽ vớt những con hột này ra để tôi cắt luôn cho anh em này bây giờ tôi sẽ lau con hột ra để cắt cho anh em thì uh, tôi nói luôn về cái bộ đồ này là anh em chỉ vào sân chơi anh em lấy những cái nhân dính đánh cảm ứng này anh em chặn tay vào những cái hột tài xỉu của người ta là anh em có thể là biết được những cái ván tài xỉu thông qua những cái máy báo dung này thì uh, tôi sẽ cho anh em thấy được là về lắp đĩa con hột này hoàn toàn là bình thường anh em nhìn thấy không lắp này hoàn toàn bình thường hột này soi đèn này anh em nhìn thấy không trong suốt này anh em nhìn rõ không hoàn toàn trong suốt này anh em nhìn không về đĩa này cho anh em xem này anh em nhìn không em xoay này, kiểm tra đĩa này hoàn toàn không có tang tích gì anh em nhìn không về thử lâm châm này với quân hộp này khoảng một lít lắp đĩa thì à, bây giờ nói qua với anh em này thì à, tất cả về lắp đĩa quần hột của người ta như thế này thì anh em làm cách nào để anh em thắng được những cái sân chơi đấy thì đây tôi giới thiệu cho anh em đây là nhân dính cảm ứng đánh tài xỉu anh em nhìn không biết trên màn hình có rõ không đây là ba cái nhân dính đánh cảm ứng thì à, anh em chỉ cần vào sân chơi anh em chặn cho tôi vào ba cái hột tài xỉu này đây bây giờ tôi sẽ lấy trực tiếp cái nhân dính cảm ứng đánh tài xỉu này tôi chạm vào ba cái mặt lục của hộp tài xỉu giờ tôi sẽ lấy từng mặt tôi chạm vào cho anh em xem này đây tôi để trên giấy trắng này anh em có thể nhìn rõ anh em nhìn thấy không rất là đơn giản thôi anh em vào sân chơi thì anh em chỉ cần làm sao anh em chạm tay vào ba cái hộp tài xỉu này là anh em hoàn toàn giành chiến thắng rồi Đấy, đây là sau khi anh em tôi cho anh em xem này anh em nhìn đúng không Đấy, chạm vào anh em cũng không thể nào phát hiện những cái gì cả mà thử lại lâm châm thì cũng không bao giờ hít anh em hoàn toàn bình thường thì uh, tôi cũng nói luôn về nguyên lý hoạt động của máy này thì là tài sẽ rung mà xỉu sẽ là không rung thì à, anh em chỉ cần làm sao sau khi anh em chặn đặt tay vào những cái hột tài xỉu này rồi thì anh em làm sao bật cho tôi cái máy này lên thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp cái máy ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của chiếc máy này giờ tôi để trực tiếp đây cho anh em xem này tôi test anh em tiếng đầu tiên này rất là dễ chơi thôi anh em nào lon tay cũng rất là dễ sử dụng những món đồ này thì tôi chỉ nói qua một chút là anh em có thể chơi được Đấy, như tiếng này máy báo không dung thì anh em sẽ đánh với tôi về xỉu này mở anh em xem này một ba và năm tiếng thứ hai anh em này Đấy, máy rung này anh em nhìn không máy dung này thì anh em sẽ đánh cho tôi về tài khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài này hai bốn và năm 11 nút tiếng tiếp theo anh em này anh em nhìn không rất dễ sử dụng máy vẫn báo dung thì anh em lại đánh cho tôi về tài tài dung, xỉu không dung, rất là đơn giản luôn một bốn và sáu tiếng tiếp theo anh em này máy báo không dung thì đơn giản là anh em đánh cho tôi về xỉu rồi mà anh em xem này anh em thấy không bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này, này lên thì một số anh em là sợ là xem video này thì thấy cái máy này nó rung thì anh em lo ngại ở cái vấn đề là anh em chơi đêm tối hoặc chơi những chỗ đông người ấy, là sợ người khác phát hiện đấy thì à, tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này lên để tôi cảm nhận luôn về cái nhịp rung của cái máy này và tôi đánh cho anh em xem thì anh em xem có nghe thấy những nhịp rung của cái máy này không các anh em cứ tiếp theo này như thế này máy báo rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là bài tài đây anh em nhìn có nghe nhìn rung không đây tôi thả đĩa cho anh em nghe này anh em nhìn thấy không cầm trên tay thì hoàn toàn không bao giờ anh em nghe nhìn rung của nó Đấy, như thế này máy đã báo rung thì anh em đánh cho tôi về tài này mở anh em xem này bốn năm và sáu tiếng tiếp theo anh em này Đấy, anh em thấy không máy vẫn báo rung này anh em sẽ đánh cho tôi về tài này khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài mở anh em xem này hai bốn 15 bây giờ tôi sẽ để trực tiếp cái máy ở đây cắt cho anh em một hai tiếng cuối này máy vẫn báo rung này thì anh em lại đánh cho tôi về tài rồi khẳng định 100 trăm là về tài bốn bốn 15 tôi cắt anh em tiếng cuối này máy vẫn báo rung anh em lại đánh về tài rồi khẳng định với anh em 100 trăm là về tài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 sử dụng những món đồ này thì cảm ơn anh em đã theo dõi qua video tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ấy